抓到那个，这个没该出个了的，这个昨天已经出个，现在他包围了，我们抓到回来了。mang hắn nhìn qua lại xì ăn ta hiện tại cần từ từ kinh ta进来了。他跟他跟呃，他跟搭起来了。 mang hắn là mình có lại không mang hắn là có lại ngó mình chạy bờ yêu hàng được ai số pha được bỏ ờ, ờ. mang hắn là có lại cái xe này ta chỉ lại luôn ta tiên tiên ta tôi giáo liêu sủ cỡ ô ờ, ô ta cần tới chúng ta thì lại măng măng măng măng măng măng cứ ăn linh à cứ ăn lịch tát để mà ăn chín ăn nào, cứ nắp nào có lại có tát để mà ăn lấy chín ăn nào có tờ chín có lại ừ, ừ, tát để mà cái lấy chín có tôi kinh tiền mà hắn nào bên nào tôi kinh có lại có ta mà đi tân chân thì yêu ta chẳng ta để xì ờ ta sẽ su có lại su đi ờ, ờ, ờ, xin chính phi có รู้สึกการดูเสียงนี่เดี๋ยวฟังภาพเสียงก่อน